tia nắng về trong ánh mùa sang gió mang mơn man trên qua môi hồng người em yêu tình từ trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay là đà mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha anh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến em nguồn

rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây để chim muôn quay về với muôn tia nắng về trong ánh mùa giang gió mau mơn man trên qua môi hồng người em yêu tình từ trong cuộc sống vương vương vương văng bay là đà mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến em nguồn vui la la la